trò chơi tiếp theo từ Vương quốc âm nhạc yêu kiếp nha Các thành viên của đội tuyển của Vương quốc âm nhạc yêu kiếp Chúng ta hãy tập trung vào bên căn trà bên đây cùng chuẩn bị sẵn sàng cho tiết mục